đấy nó nó là bản chất của lái thể thao xe thể thao nó như vậy nên là một số anh em cho rằng uh, cái xe nó ồn thì mình mình không đồng ý với quan điểm này mình cho rằng là một cái xe nó không thể mang lại cho tất cả cái yếu tố về êm về khỏe về mạnh về rẻ về ngon không, không có được cái đấy mà mà cái xe đấy nó sẽ mang đến cho người ta một cái mục đích sử dụng nhất định đó là uh, cảm giác thể thao hay cảm giác êm ái hay cảm giác uh, khỏe hay cảm giác sang trọng Xin chào các bạn, hôm nay lại giới thiệu các bạn à, chiếc à, Honda HR-V 2019 à, bản L bản cao nhất. Những lần trước thì mình đã giới thiệu với anh em cũng khá khá nhiều lần về cái hrv mình kinh doanh rồi. hrv căn bản của nó thì nó có hai bản chính thôi, bản G với bản L. Thì đây là bản L. chiếc này chiếc 2019. À, giới thiệu ngắn gọn một tí đó là xe một chủ biển gốc thành phố chạy được khoảng 3 vạn và mình đang chào bán trong tầm khoảng độ uh, trên 700 triệu. Đối với mình thì hrv là một chiếc xe đáng mua nhất trong cái phân khúc SUV đô thị hay là COV đô thị cỡ nhỏ với kích thước uh, vừa phải, kiểu dáng thời trang, uh, vận hành thú vị uh, và tiêu thụ nhiên liệu rất hợp lý. Tất cả những cái tổng hòa của HRV thì mình cho rằng đây là một chiếc xe đáng mua nhất phân khúc trong những cái đối thủ của nó như là Vinacona rồi uh, Kia Seltos, những chiếc EcoSport vân vân và vân vân. Những chiếc mà mọi người uh, đã rất là quen thuộc và có doanh số bán có thể tốt hơn đâu đó tốt hơn HRV và vấn đề của HRV ở Việt Nam nó mình vẫn nhắc lại nó là vấn đề về nhận thức sản phẩm vấn đề về giá khi định giá sản phẩm còn đối với chiếc xe này chiếc xe đã qua khoảng độ ờ, một năm sử dụng thì đây vẫn là một chiếc xe ờ, tốt trong cái tầm tiền hơn 700 triệu với 700 triệu hơn 700 triệu các bạn có thể mua được rất nhiều chiếc ờ, CUV đô thị khác à, cũng như là SUV mới đang có mặt gần đây nhưng Honda nó là Honda và nó có cái giá trị sử dụng của nó về độ bền về cái sự uy tín của thương hiệu à, cũng như là à, cái công nghệ và cái sự hứng thú khi mà cầm lái chiếc này rồi tí nữa mình sẽ nói về cái việc cầm lái và cái hứng thú khi mà lái HRV sau bây giờ mình giới thiệu qua một tí với anh em về ngoại thất nhá một cái kiểu dáng thật sự là hấp dẫn với cái đường vuốt đường đường đường ờ, đường gân của thân xe thật sự là là rất là là khoáng đạt và thoải mái và một cái điểm rất là thú vị ờ, đối với mình trong mẫu xe này đó là một cái đuôi có có cái xuống là coupe một cái đuôi xuống coupe nó sẽ làm cho một cái xe nó không những về uh, tính thẩm mỹ tính khí động học tính khí động học ở đây chính xác nó là khí động học khi nó tạo ra một cái sức, sức cản gió tốt hơn đối với chiếc xe có cái thân hình coupe các bạn đây là cái điều khá là căn bản mà mà nhiều anh chị đã biết như đây thế thì nếu giả sử cái cái đuôi này nó mà nó mà được cao lên một tí thì cái lực cản không khí cũng như là à, cái luồng khí nó tạo cho chiếc xe hoàn toàn khác và cái vận hành nó cũng sẽ có cái sự khác biệt thì đấy là một cái cái cảm quan mình rất là ưng HRV và nếu như mình đủ tiền mình sẽ xài chiếc HRV này đó chúng ta sẽ có một cái chi tiết thú vị ở đây đó là uh, cái tay lái này À không xin lỗi, cái cửa sau này Cửa sau nó sẽ bố trí trên như này Hơi lạ mắt một tí nếu như mà mọi người lần đầu tiếp xúc với HRV Đó đấy nó bố trí trên cao. À, chúng ta sẽ gặp cái, cái điểm tương tự khi chúng ta lái và và va chạm với chiếc sweep, Suzuki sweep. Nó có điểm tương tự đó là tay lái đây trên cao này, một cái thiết kế nói chung là đối với mình nó nó là một cái sự thú vị. Rồi. À, mời anh em nhìn qua cái phần uh, sau một tí. Ở chiếc xe này chủ nhân họ đã dán kính nhá. Họ dán kính và họ trang trí thêm một chút cái mui để dán đen và trong thể thao. Đây, dán kính Lumax. Và chúng ta sẽ có một cái độ đó là cái bô Akapovic uh, tiếng bô của cái, cái, cái căn này thì nó sẽ hơi có tiếng nhỏ thôi nó chưa phải to lắm nhưng cơ bản thì nó cũng ờ, đem lại cho mình một chút cảm giác thể thao bởi vì bản chất nó là xe thể thao và người chủ trước của nó là chủ trẻ sử dụng thì nó cũng hơi thể thao đây bộ Akapovic à, bộ bộ này cũng phải tầm mình nhớ không nhầm đâu đó tầm 6 triệu trở lên tầm 6 triệu trở lên bộ phim này cũng phải đôi 3 triệu đấy sơ sơ mình lướt qua mình đã thấy những cái ngoại thất của HRV được trang bị như vậy rồi bây giờ thì mời anh em ờ, xem qua một chút cái tình trạng bên trong cũng như là uh, những cái mà được lắp thêm chiếc xe này để anh em có thể tiếp tục sử dụng cũng như là tận dụng cái giá trị của chiếc xe đây HRV là một chiếc xe 5 chỗ chúng ta sẽ có cái khoang rất rộng đặc trưng của Honda Honda thì luôn luôn mang đến cho người dùng những cái ờ, sự đặc trưng về không gian sử dụng rộng rãi thoải mái xe Nhật mà Honda Toyota luôn luôn là vậy khoang lái chúng ta sẽ có một bộ ghế da đó là bộ ghế da của bản L và chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh rất là rất là thoải mái và rộng rãi của của cái ờ, phần nắp capo đây cửa sổ trời rồi và anh em ờ, nhìn qua một tí khoang nội thất nhá ờ, xe đi về 3,9 vạn như mình nói ban đầu ạ và cái tình trạng của xe tương đối là tốt ờ, nhiều anh em ờ, đến xem xe thì chưa đánh giá được hết cái giá trị của xe thì mình xin phép là ờ, nếu anh em ờ, xem xe thì anh em nên ờ, mang xe đến đại lý để họ đánh giá tốt hơn cho cái việc sử dụng tiếp theo của mình cũng như là tìm những người có chuyên môn để người ta giúp mình nhìn nhận cái chiếc xe chuẩn hơn đó ở chiếc xe này khi mình bước lên thì mình phát hiện thêm một cái điểm nữa đó là cái cái nút màu xanh này nút màu xanh này nút được độ thêm và khi mình uh, tìm hiểu thì nó chính là cái cam sườn cái cam sườn tạm gọi là cái camera land watch của Honda họ đã người chủ cũ đã lắp và độ thêm cho cái xe này rồi khi mình bật lên là mình sẽ thấy cam sườn bên này đó tức là từ những cái thiết kế bên ngoài rất thể thao cho đến nội, thiết kế nội thất bên trong thì nó nó tạo cho mình có sự hứng khởi đây không phải lần đầu mình lái HRV mình cũng lái HRV khá, khá nhiều lần tuy nhiên chạy gọi là quá nhiều thì chưa phải quá nhiều nhưng nó luôn luôn mang lại cho mình cảm giác lái rất là thích thú ờ, bởi vì mình lái xe hatchback rồi là xe sedan trong thành phố rất là nhiều nhưng mà tuy nhiên lái HRV thì nó cho mình một cảm giác tốt về tay lái về sức mạnh của động cơ vì đi thành phố chỉ cần như vậy thôi quá đủ nó quá đủ 1.8 mà ờ, nhiều xe trong phân khúc này thì có tầm 1 tầm 1.6 1.5 và không phải xe nào có máy 2 chấm máy 1.8 thì cái xe này đã, đã đã thỏa mãn được cái yêu cầu về về về sức mạnh của xe rồi mình không muốn nói về thông số vì mình đối với mình mà nói thì mình tiếp xúc nhiều xe mình muốn dùng cái trải nghiệm cá nhân nhiều hơn để mình chém gió về một cái xe một điểm yêu nữa của HRV đó là phần này thì nhiều người nói đây là phần yên ngựa hay gì đó mình không không không biết là nên dùng từ nào nhưng mà đây là cái phần bệ uh, ờ, tì tay kết hợp với cả cái cần số điều khiển nó khá là ôm và nó là một cái thiết kế mà nhiều xe bây giờ đang sử dụng một cái thiết kế hơi âu một tí hơi âu một tí nó khác với cả nhiều xe châu Á khác thì đây là một cái yêu mình cho rằng một cái thú vị của HRV đâu đó thì một số người sẽ cho rằng cái phần này nó hơi vướng nhưng mình nghĩ nó không vướng và nó nó thú vị và khi mà cái yên ngựa này đã được xây lên thì ở dưới nó còn một hốc để đồ nữa anh em có thể thấy camera chiếu anh cái phần này này đấy nó vẫn tạo ra một cái sự thông minh đúng với cái triết lý của Honda đó là triết lý về không gian sử dụng rộng rãi và giảm đi cái sự xuất hiện của máy móc động cơ rồi các chi tiết uh, uh, máy móc rồi chi tiết xe thì đây cũng là một cái điểm thú vị của Honda một cái thiết kế rất thể thao và trẻ cần số con này cũng vậy nó là ra cần số thẳng đặc trưng của Honda tay lái thì chúng ta ở đây có tay lái ờ, dạng thể thao với cái phím cái pedal shift tức là một cái phím uh, ờ, ờ, lẫy chuyển số vô lăng một cái sự rất thú vị khi mà lái những chiếc xe của Honda nó luôn luôn mang đến cho mình một cái cảm giác lái thể thao cái cảm giác lái thể thao không những từ động cơ từ tay lái uh, từ cần số vô lăng mà hệ thống treo một số anh em sẽ cho rằng HRV nó hơi ồn nó hơi ồn thì nó đúng bản chất của cái xe có tính thể thao nó phải hơi ồn bởi vì cái cái treo nó sẽ cứng hơn một chút và cái tiếng tiếng máy rồi tiếng ở không gian xung quanh nó sẽ vọng vào khoang máy nhiều hơn à, cũng như là à, là treo nó cứng hơn nó sắc hơn một chút thì đấy nó nó là bản chất của lái thể thao xe thể thao nó như vậy nên là một số anh em cho rằng uh, cái xe nó ồn thì mình mình không đồng ý với quan điểm này mình cho rằng là một cái xe nó không thể mang lại cho tất cả cái yếu tố về êm về khỏe về mạnh về rẻ về ngon không không có được cái đấy mà mà cái xe đấy nó sẽ mang đến cho người ta một cái mục đích sử dụng nhất định đó là Ờ, cảm giác thể thao hay cảm giác êm ái hay cảm giác uh, khỏe hay cảm giác sang trọng tùy từng quan điểm sử dụng thì chiếc xe này nó hướng các bạn trẻ và nó ưu tiên một cái sự năng động trong cuộc sống một cái cảm giác lái thú vị một tí đó là những cái cái sự tổng quan về HRV nên là sẽ không thể yêu cầu một cái sự gọi là uh, êm ái không có tiếng ồn trong khoang máy đối với mình thì mình không cần quá nhiều cái sự êm ái mình mình cần cái sự cứng cần thiết của hệ thống treo nên cần cái sự bốc một tí của cái máy thì đấy là cái quan điểm của mình rồi về tình trạng của cái xe nha mình tình trạng của xe mình đánh giá nó là rất là tốt da tốt không có nhiều cái vết nhăn hay là cái vết xuống của cái xe sau khoảng ờ, một năm sử dụng đâu 3,9 vạn thì nó không là gì đối với cả một chiếc xe Nhật rồi thì nó là, là một điều mà uh, gọi là quá ngon để có thể tiếp tục tiếp tục sử dụng và nếu để để sử dụng cái xe này thì anh em nên tìm hiểu uh, mang đi đến các đại lý kiểm tra đại lý chính hãng kiểm tra hoặc nhờ người có chuyên môn một số anh em đến mà đánh giá cái xe à, nó thiếu chuyên môn hoặc là ờ, chưa cảm nhận được biết chiếc xe thì mình nghĩ là nó sẽ hơi phí một xe hơi phí khi đặt một cái xe này mà không đúng người hoặc cái người không chọn đúng cái xe hoặc là vào môi trường không đúng thì nó sẽ hơi phí giá trị của cái xe rồi còn cái gì để tìm hiểu không nhỉ đây cửa sổ trời thì nói rồi à, chúng ta sẽ có thêm cái gì không nhỉ à chúng ta có một cái màn Pioneer này màn Pioneer này chắc nó lắp thêm màn Pioneer này chắc cũng phải tầm năm sáu triệu hay sao ấy không biết đúng không nhưng mà căn bản là là như vậy Xung hàng thứ thứ hai xem nào đây mét 75 giả sử có mét 8 ngồi ở đây vì cũng rất là rộng rãi thiết kế của Honda thì không không phải xi nhê nhiều gì về cái khoang khoang khoang lái và khoang ủi cả vẫn luôn luôn là thoải mái và rộng rãi rồi ống bệ tí tê nhỏ nhỏ nói chung là cái tiện nghi nó vừa vừa đủ vừa đủ trong một chiếc à, xe COV cỡ nhỏ đi trong thành phố và rất là ok cho việc uh, sử dụng uh, nội đô dùng cho một gia đình nhỏ nhỏ hoặc là một người trẻ tuổi mình nghĩ là những người trẻ tuổi đi sẽ còn rất hợp rồi có một cái khoang để đồ cửa gió thì hai vùng độc lập căn bản như thế về thông tin của HRV anh em ờ, quan tâm anh chị em quan tâm đến chiếc xe này thì alo cho mình theo số bên dưới mình sẽ giới thiệu ngắn gọn đến đây thôi xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo à, bây giờ thì à, lái thử một tí à, để anh em à, có một cái cảm nhận sơ sơ về bộ HRV đấy các bạn đấy thấy không đi qua những cái gờ giảm tốc ấy, là các bạn có thể nghe thấy tiếng nó vọng lên thì mình đã nói ban đầu rồi nó là một hệ thống treo cứng ờ, và ngay cả khi mà cái vật liệu trong xe về cách âm thì người ta chỉ xử lý chưa tốt thì đối với hay là như nào đấy thì mình không rõ mình chưa chưa phải là người tìm hiểu sâu về việc là họ dùng vật liệu cách âm như thế nào để làm cho cái xe tốt hơn thì mình không không quan tâm nhiều yếu tố lắm nhưng mình thích cảm giác lái của nó thôi và mình không hề ờ, e ngại về cái việc là uh, tiếng ồn nó vọng vào khoang lái của HRV bởi vì nó là hệ thống treo cứng mà hệ thống treo cứng thì nó sẽ cho bạn một cái uh, sự sốc nhất định khi mà uh, sóc nhẹ nhẹ hoặc là cứng nhất định khi mà đi qua những cái gờ giảm tốc ngồi trong khoang lái bây giờ thì cái vị trí này nó là một cái vị trí rất là ôm rất là ôm người lái nó rất ôm nên là ừ, nó đúng là một cái xe nó có một cái hướng châu Âu cái thiết kế nó hơi châu Âu một tí tay lái của HRV thì cũng phải chia sẻ thêm thì uh, nó cũng có cho mình một cái cảm nhận như những cái xe mà mình đã từng lái như CRV uh, ờ, thế hệ gần đây tay lái có cái sự chính xác nó không phải là tay lái nó có cái sự đầm đâu mà nó nhẹ chịu lực điện nhẹ nhưng nó có một cái sự ờ, phản hồi tốt và chấp nhận được và đặc biệt nữa đây các bạn có thể thấy luôn cái ờ, nút ờ, tăng giảm tốc độ này đi thì rất là thích đó ví dụ mình vừa về số 3 đang trong một dạy tốc độ thành phố này mình muốn vượt lên thì nó đã cho mình một cái sự nhích lên rất là rõ này đó một cái thú vị nữa đó là cái bộ ghế này nó cũng cho mình một cảm giác rất ôm ngoài ra chúng ta sẽ có một cái rất là đặc trưng nữa của của xe Honda cái thời điểm gần đây đó là chế độ S chế độ S này mình kéo về đó cái màn hình thông số thì nó sẽ chuyển sang màu màu hồng luôn vì cái xe đang thay đổi về sức mạnh và lực kéo nó hơi nhích ga một tí là nó đã vút lên rồi rất thú vị đây là mọi cái điều mà những người trẻ tuổi tìm kiếm ở một mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ họ tính thể thao không biết là sau này HRV mới ra mắt thì sẽ như thế nào nhưng mà nếu nó nó tiếp tục duy trì được cái cái sản cái sản phẩm nó có có sự thích thú như này thì mình nghĩ là nó vẫn là một điểm cộng cho Honda HRV còn về mức giá thì mình cũng chưa dám bàn bởi vì uh, mức giá ở Việt Nam vẫn là một câu chuyện uh, rất là khó có thể nói trước là là nó cao hay là thấp đối với HRV thì nó nó không thành công trong quá khứ nhưng mà một mẫu xe khác cũng là một hãng xe của Nhật và trong cái phân khúc này ví, ví dụ như Toyota Cross thì giá nó hoàn toàn nhỉnh hơn các đối thủ khác nhưng mà nó vẫn bán được bởi vì đơn giản nó là Toyota và cái thiết kế của Cross là một thiết kế đẹp uh, mình thì chưa lái thử Cross nhưng mà nếu như mình lái thử được lái thử cơ hội lái thử thì mình hy vọng là mình sẽ uh, chia sẻ thêm với các bạn về lý do tại sao mà Cross lại bán được tốt như vậy chắc hẳn nó có lý do đúng không ạ một cái